đi chơi cùng với nhau mọi người ạ à. thì hôm nay chính là ngày đầu tiên mà phong ra ngoài sài gòn à không phải là ngày đầu tiên có nghĩa là lần đầu tiên ra sài gòn thôi nha à, mà là à? ngày đầu tiên trong cái buổi đi sài gòn lần này của mình thì hôm nay mình với rô đã rảnh được hai ngày bởi cho nên là bọn mình quyết định bọn mình sẽ đi chơi khắp cái sài gòn rồi luôn các bạn ơi và để xem coi hôm nay mình và rô sẽ đi đâu nha và trong những cái vlog tiếp theo mình sẽ đi đâu ở Sài Gòn nha các bạn nha nhớ xem nha các bạn nha nhớ like subscribe đó nha ok còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi nào Let's go Ok mấy gồ ơi Bây giờ bọn tôi nghĩ rằng là bọn tôi phải đi kiếm cái gì đó để ăn đã mọi người ạ à. Chứ bây giờ á Đi chơi mà không ăn thì làm sao đi chơi nổi đúng không Đấy Sẽ gọi là không có calo để gọi là Đi đi bộ đâu mọi người ạ à. Bây giờ bây giờ chúng ta phải cùng nhau đi ăn đã nha Ok À mà khoan đã rồi Em quên hỏi anh em mình sẽ đi ăn cái gì đây Nướng thịt nướng á ừ cũng có một ít đây mà không ơi sao anh tao còn 700 trong túi à. rồi 700 ngàn đủ cho ông ăn gọi là gọi là bể cái bụng ông mà ông nội nhưng mà chứ nữa mình còn đi mấy chỗ khác nữa yên tâm đi phong sẽ bao rô đi hết tất cả mọi thứ yeah. đó bao con nha bạn ừ chắc chắn là không có chuyện đó đâu <laughs> rô còn giàu hơn có phong ui rồi ôi mấy bạn ơi đi ăn thịt bò bạn coi này một dĩa trăm tám dĩa trăm ba chín chín Trời ơi, tôi ăn tầm gọi là 10 dĩa thôi, tôi hết tiền rồi Rồi, rồi bao em nha Không Không bao à, vậy thôi đi về Thôi tôi nói giỡn với anh em này chứ Nói chung là đi ăn thì gọi là đắt đắt một tí cũng đâu có sao đúng không Tại vì rô bao mà mọi người Nani Rô bao em đúng không rô Mày bị đen à Ê, tính ra hai thằng không đem tiền không rồi à? <laughs> Gì? Ông, em không đem tiền mà anh cũng không không đem tiền luôn Rồi xong rồi Không sao, ăn xong mình ở lại mình rửa chén cũng được anh ạ à. Ăn sao kêu người lên thế, kêu khẳng ừ đúng rồi ăn ăn xong kêu timmy kêu kairon gì đó lên xong ăn chung cái rồi cho hai người đó rửa rửa chén mình về vô trước ừ đúng rồi hợp lý các bạn ủa mà khoan rồi cho em hỏi coi anh ăn anh có đeo khẩu trang không gì trời ông ăn ông có đeo khẩu trang nữa lại ông luôn ok các bạn ơi thì cũng có một tí đồ ăn ra nè thì ở đây mình đang nướng mấy con mực các bạn ạ à. đấy ở đây thì mình đang thấy có cái bánh dorayaki bánh này người ta gọi là bánh dorayaki đúng không à, mình không biết tên nó là gì hết nếu mình đọc sai bạn thông cảm nha thì cái bánh này mình chưa ăn bao giờ hết trên, bây giờ mình sẽ thử mới được à. ok thử thử thử cái bánh này thì mình thấy ở trên nó có cái sốt này nè cho mình nghĩ là chắc mình sẽ còn không cần chấm cái gì nữa hết trơn á bên trong nó nhân cái gì vậy ta sao mình cảm giác mình ăn mình không thấy được cái gì bên trong hết nè à. giống như là chỉ có bột thôi á rồi tính ra rô nướng thịt kiểu gì mà cháy hết thịt của em rồi hả tại sao vậy hồi nãy quên bật lửa xong rồi tới chừng bật lửa lên thì hai hàng đang quay trời ơi trời ơi trời lúc mà bọn mình cần nó chín á bạn thì nó không chín đến lúc bọn mình đang quay video thì tiền nó chín sao nó khác luôn thay vị giúp mình các bạn gấp miếng thịt lên nè bạn đó bạn coi nè miếng thịt nó còn ướt ướt như thế này nè đấy thấy đã chưa nó hồng hồng vậy thôi chứ nó chín rồi nha các bạn xong ta sẽ chấm vô cái nước sốt thần thánh Ê, trời ơi mâm nè Ôi giời. Ừ nhức nách mấy bạn ơi phơi quá trời phơi luôn thử miếng nữa Ê, khét không ơi, khét, khét, khét, khét, khét. Bây giờ tôi sẽ thử qua miếng mực mọi người ạ. À. Trời ơi, mực nè, mực đã hoang chấm bên nước này đi. Đấy, trời ơi, trời, trời ơi. Ăn nè. Trời ơi. Mực nó dai dai bạn ạ. À. Ừ. Mà chấm vô cái nước sốt thần thánh nữa, trời nó ngon. Ăn sáng bằng thịt bạn thịt nướng là số 1 mà quá đã luôn tiếp theo là món salad cá ngừ các bạn ạ à. bạn nào đang giảm cân thì ăn món salad cá ngừ này thì quá hợp lý luôn nè nhưng mà trừ khi nào mà bạn nào mà không muốn giảm cân nữa thì mới chen cái nước sốt này vô nha tại cái nước sốt này không phải dùng để giảm cân <laughs> cái nước sốt này ăn vô là mập lắm các bạn ơi nhưng mà đổi phải ăn thôi chứ giờ biết sao với lại lâu lâu lên sài gòn mà ăn lần có sao đâu đúng không ơi và các bạn biết gì không sau khi mà mình rô đi ăn xong thì bọn mình đã quyết định đi uh, cà phê gọi là thú cưng mọi người ạ à. thì uh, mấy bạn xem đằng sau lưng của mình nè à. ngoài siro ra còn có thêm uh, sammy và mập durum đó mọi người ạ à. thật là buồn quá đi bọn mình tính trốn đi chơi một mình ai về đâu vẫn bị phát hiện nhưng mà không sao đi càng đông càng vui mà đúng không mày coi chừng mày chết với tao rồi mày ok chúng ta cùng nhau đi cà phê thú cưng thế nào let's go Ok và hello xin chào tất cả mọi người và lại là mình Phong Cận TV đấy các bạn ơi các bạn thấy sau lưng mình có gì không coi nè cái gì vậy nhìn nó to như con khủng long luôn các bạn ơi và hôm nay mình sẽ cùng với Hero Team bọn mình sẽ cùng nhau đi đến cà phê bò sát nha mọi người ở trong đây nó còn có nhiều những con vật thú vị hơn nữa mà mình sẽ cho các bạn xem nha nói gì nói đi <laughs> tính ra nó mặt bằng mình luôn các bạn đi thế nào let's go bạn nhìn kia mày thấy gì không trong đây là hai con hamster mọi người ạ à. trời ơi nhìn nó dễ thương dễ sợ đây bạn coi nè trời ơi con này nó mập ú ù luôn bạn ơi ôi ăn gì mập dữ vậy con đấy bên này cũng có rất nhiều luôn này không biết mình có mua được không nha dễ thương dễ sợ chắc là mua một con về nuôi nha <laughs> ok các bạn ơi và tất nhiên những bạn nào mà là fan của hero team là là fan của phong cận và sammy thì chắc các bạn cũng biết rằng là phong và sam gọi là lấy linh vật là con cá mập với cá heo đúng không bạn ở đây nè nó cũng có cá đó bạn Đấy. ui rồi con gì mà nó to chứ à. đây, nếu mọi người thấy có một con cá màu vàng trong đó thì con này người ta gọi là cá rồng đó mọi người nó thành các bạn thấy con cá to dễ sợ không con này mà làm một nồi lẩu chứ, <laughs> trời ơi nhiều nhiều lắm luôn ui đẹp dễ sợ ui sạch luôn các bạn cái cửa kính luôn các bạn cái này ta gọi là oxy cấp cao này nướng sạch cái kính luôn nè nó không có thích rô nó thích phong thôi không tại phong đẹp trai nó thích phong hơn dễ thương dễ sợ này à ơi lại lại lại đây anh cho con lên hình nè đẹp trai dữ trời ơi nhìn mặt nó kìa đẹp trai dữ dễ thương dễ sợ này à thôi nhìn kìa đây các bạn ơi, như các bạn đã thấy thì trước mặt chúng ta là một con mèo không lông mọi người à Đấy con mèo này mình nghe nói là giá tiền của nó rất là đắt luôn Và ngày xưa mình cũng đã từng tính mua một con này rồi Nhưng mà Sammy thì Sammy nhận nuôi bé Cam cho nên là mình không nuôi nữa Đấy con mèo này nó đẹp dễ sợ luôn các bạn coi Cái gì kỳ vậy? Đấy nhìn nó giống một nhân vật ở trong Son Goku 7 với Ngọc Rồng các bạn Đố bạn nhân vật đó là nhân vật nào nè Các bạn thử đoán cho mình biết nha Ok các bạn ơi, thì như các bạn thấy trước mặt mình chính là một con thằng lằn mọi người ạ à. mình chết Lúc đi các bạn nhỏ mình nhìn mấy con này á mình nói thiệt với bạn mình cực kỳ sợ luôn Hả? mình nhìn mình mấy bạn coi đi trên người nó nè nó có gai góc đồ mình rất là sợ nó cắn mình mà con này nhiều khi nó cắn được á nha nó cắn được á nhưng mà quan trọng là mấy bạn phải tấn công nó hay là làm gì nó mới cắn thôi chứ nó nằm im thế này các bạn không làm gì đó là nó nằm im thôi không ai How ai you? What's your name? Bruh. không, nó không trả lời mình được chứ nếu mà nói nó mà trả lời mình được thì hơi căng. Hello mấy cưng. Ôi. Thấy không? bất động luôn mày bị điên à bất động <laughs> không giống như kiểu là mình không thấy kẻ địch là kẻ địch sẽ không thấy mình bạn hiểu không đấy chúng ta cùng nhau đi xem thêm mấy con khác nữa nha bay à lì quá à. gọi mãi không trả lời <laughs> xin chào các mồi mọi người có thấy sau lưng mình là con gì không coi chính là con quý bát mi quý bát dù dù dù dù dù dù đây đang lau miệng kìa mọi người nó đang lau miệng kìa hai mũi mày cái tin là tao giặt vô trong mã mày không bạn ơi rồi sao nó quay đít về mặt mình nữa bạn ơi khó chịu nha một tí nữa mình sẽ kêu bạn nhân viên đem con này ra bên ngoài cho bạn xem luôn nha hello mọi người ไหนนะบิ๊ก chạy ra nó chạy ra nhìn mặt con này buồn quá ta lên đây lên đây lên đây nè à. thương con ơi con ơi Wow, quá thông minh luôn cái mặt <laughs> ta cùng nhau vào đây để thăm mấy bạn mèo nha oh my god đây là một bé mèo à, gọi là chân cực kỳ ngắn luôn nha các bạn nha bé này giống ca mui các bạn đó chân ngắn đây là ngắn luôn mà dễ thương dễ sợ các bạn ạ à. ôi một bé mèo này chắc là đắt tiền lắm các bạn tại vì là giống chân ngắn rất là đắt tiền luôn dễ thương dễ sợ có bao nhiêu tuổi rồi dễ thương quá trời ơi coi cái tướng của bà kìa mọi người ơi trời ơi trời cái này là nàng tiên cá nè các bạn nàng tiên cá trên bãi biển nha để coi coi bạn ngồi cái tướng nè coi cái mặt bạn cái mặt bạn khó chịu dễ sợ không trời ơi trời <laughs> nhìn cái tướng bạn Hey, ok bạn ơi và sau khi mà đi thăm xong mấy bé mèo và mấy bé chó thì bọn mình quyết định vào đây để làm một cốc trà sữa à không sữa tươi trân châu đường đen để lấy sức mọi người à mặc dù là tôi biết là tôi đã mập lắm rồi nhưng mà thôi tôi vẫn cứ uống thôi tại nó ngon <laughs> Đấy, ok Rồi các bạn thử, đoán xem coi liệu rằng ngày mai Hero Team một mình sẽ đi đâu nữa nha Nhớ đoán xem nha